Claim thì claim ăn gì chứ Claim thì claim Claim thì claim Claim Claim claim claim 这个这个一块，快递。 Чао, дети. О, дева. Чавка, дева. Я э, потягу. chừng cho ba chữ qua hey chú chú có có cho cái Chào, chào, chào, chào, chào, 嗯，行，嗯。